Mình chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh à, Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau nha à, Thì hôm nay à, em à, chia sẻ đến quý cô bác, anh chị và các bạn đặc sản cua Cà Mau Thì ở Cần Thao nè, quý cô bác, anh chị và các bạn Thì đây là cua Đó, cua thì hôm nay là em gửi cho à, cháu ở Sài Gòn ha Thì em làm video em chia sẻ đến quý cô bác, anh chị là cái con cua Cà Mau đó, à, như thế nào nha Đây à, giờ à, mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi video thì hiện tại thì bà xã đang cắt ừ, lỗ thùng để cho con cua nó có hơi thì mình gửi xe mình phải phát cái lỗ ra để cho nó không hơi giờ mời các bác anh chị ha cùng theo dõi video rồi thì bà xã đang cắt lỗ thùng quý bạn anh chị để đựng cua thì à, ở đây là quý cô bác anh chị thấy à, em có một ít cua nha thì cua này là cua Cà Mau hiện tại là quê em ở Cà Mau nha quý cô bác anh chị thì cua này em gửi à, Sài Gòn gửi cho đứa cháu thì để em chia sẻ với quý cô bác anh chị là cua nó như thế nào ha thì cô bác anh chị thấy cua này là nó nằm ở dạng cỡ khoảng ờ, ba trăm hai trăm rưỡi đến ba trăm gram thì các con ha thì con cua này thì nó cũng cỡ ba trăm rưỡi gram nè cua cua rất là ngon luôn rồi thì um, ờ, cua này á, thì uh, em có uh, cũng uh, nhiều loại cua đó là cua y và cô cô gạch cô tứ ha rồi bây giờ đó là để em chia sẻ chi tiết đến ờ, quý cô bác anh chị và các bạn là công việc những con cua mà nó ngon ha thông thường đó, địa điểm cua ngon đó là nó ờ, sẽ ờ, ở vùng ngập mặn như là ở Cà Mau như là cua gạch gốc cua nông căng cua đầm dơi đều rất ngon thì hôm nay là uh, em chia sẻ đến cô bác anh chị là cái cua đực cua cái ha như cô anh chị thấy con cua này là cua cua đực nè đó cua đực này thì à, thịt nó nhìn cái dạng con cua thì à, rất là chắc ha có cái màu vàng đó và mình bấm vô cái yếm này nó cứng yếm nó, nó, nó, nó cứng yếm khi mà mình ăn mình à, ăn thì cái thịt nó rất là ngọt cô này cô đực cái kiếm nó à, vuông còn cô này như cô cái của gạch nè thì cái yếm nó bầu tròn nó bầu tròn hơn này có những con cua như là cua yếm vuông cua này cua cua y cua này, cái màu rất là ngon luôn cái màu này thịt rất là chất có cua yếm vuông cua yếm vuông thì à, cái gạch nó cũng rất là ngon luôn cô này là cô yếm vuông cô yếm vuông ha thì à, trước khi à, mình để à, đi thì mình cho nó uống nước đó, ở đây chuẩn bị thao nước nè giờ mình chúng cua vô để mình cho nó uống ha sơ quan một quận đúng sơ quan quận thì mình cho nó uống nước tại vì cua này mình mới bắt ha mới bắt trong vuông mới bắt lên mình đổ nước chưa cũng được mình nhúng sơ qua cũng được để cho nó uống nước ha và thôi bây giờ mình à, nhúng từng con ha giờ đây cũng có cái thùng tán cắt cái thùng đóng cái cua vô thì bây giờ à, là mình à, gửi hàng nói chung là nó cũng tương đối vừa thôi nó không có bự ha thì hàng này là của y thì nhiều à, của y nữa đó ủi bự nha của này bự mẫu mã rất cua rất là ngon nha đó mình nhúng vô cái là mình à, đem ra cho nó uống nước thì trong thời gian mình gửi như cà mau mình à, gửi lên à, sài gòn đó, như ở sài gòn đó thì có 4 tiếng hồ tới rồi 4 tiếng à thì nó thời gian thì vận chuyển được cũng nhanh giờ xe nó chạy thẳng không à đúng vô xe gửi hàng thì nó đi nhanh lắm lấy hàng tại địa điểm nào đó thì nó đi à, cua rất là vàng luôn rất là ngon luôn cua này thịt rất là chắc đang phát lỗ nha cho cua uống nước xong rồi à, bỏ vào thùng luôn con này cũng vậy con nơi cua đặt nè gạch nhỏ anh uống nước luôn đó vô vô à, nhiều cua đây khoảng à, 5 kg ha cho uống nước mặn là để vô cao cua này cua yến vuông nè cua yến vuông này thì thịt rất là ngon luôn gạch chắc cua này gạch nó rất là, là ngon luôn. có nhiều người thích ăn cua yến vuông lắm rồi mình nhúng nước cho nó uống nước ở đây cũng được con yến ờ, vuông ha yến vuông này thì ờ, mình thấy nó à, cũng rất là chắc nè yếm rất là cứng ha bỏ vô à, con cua này là cua y ha bự nè mình bấm vô cái à, cái yếm á bấm bấm vô trên hai cái cái cái nút á nút hai bên nè, cứng là cua ngon ha mình bấm vô con cua nó bấu liền bấu mình bấu nè. và cho uống nước cua rất là ngon luôn con này cũng vậy luôn mình bấm vô đây nè mình kiểm tra cua ngon thịt chắc á, thì mình kiểm, kiểm tra chỗ này ha nút nè mình bấm vô đây thì cua nó ờ, cứng cứng cứng mình á cua cứng mình á thì thịt nó nó ngon hay không rồi con này yếm vuông nãy à, mình được hai con yếm vuông con này à, con thứ ba con yếm vuông luôn ừ, cho nó nước cũng sơ qua cái là được rồi con này là con cua à, đực y rồi con nữa con này của y luôn ha rồi đó thì à, được thùng cua nè rồi cho uống nước lâu lâu chút không hay dạ. nhúng vô vậy thôi hay là cho uống lâu lâu chút không Ngày hôm nay đổ ra cho nó uống lâu lâu chút xíu đi để nó à. đổ vô đổ nước cho luôn đi cô rất là mạnh nha em mọi người dây mỏng dây mỏng luôn rồi đổ cho đầy đầy vô đại cho đầy đại nước đó, cho nó đầy lên mấy con trên đó rồi giờ sắp vô thùng bỏ vô thùng uh, vô để uh, chuẩn bị gửi cua đi nha cái một cái lỗ à, hơi để vậy là cua mình gửi đi thì nó nó không bị ngọt cua là mới bắt lên luôn á mọi người đây nó quậy cua rất là mạnh luôn ở Cà Mau thì à, cua tôm tôm khô thì rất là nhiều nha loại à, đặc sản à, miền Tây Cà Mau có con cua đó rất là ngon đó cua đó màu nó ngon đó mình để cho cái miệng con cua cho nó lên cái lên phía trên ha để cho nó thở rồi mình để những cái con tiếp theo trồng lên cua mình chói à, lỏng lỏng vậy cho nó à, khỏe cua mình chói chặt cua thì cua nó yếu được thùng cua cua gạch cua y đều đủ hết ha khúc trên này cắt bớt như sao cắt bớt khúc trên này đi lấy dao cắt bớt đi. dao sẽ lùm cắt đại với nó cho sâu này nè ngay đây nè được rồi tới đây được rồi giờ cao quá thùng này thì đựng ờ, không hết cắt bớt cào mót lên hay là gì không không gì đây à, cua gì đây cô cua rất là ngon luôn thì đây à, mình à, đậy nắp lên rồi à, dán bằng keo phía trên rồi giờ để cái nắp lên để quấn băng keo lại ha thì cái này là mình gửi ở thành phố Hồ Chí Minh chung là nếu mà cô bác anh chị à, cần dùng cua thì cô bác anh chị và các bạn à, nếu mà có xe thì à, ngay chuyến á thành phố hồ chí minh á thì cô chú anh chị có thể liên lạc với mình ha nếu mà xe cà mau mà chạy có chuyến nào mà đi đổ luôn trung bến ở thành phố hồ chí minh thì thuận tiện điện vận chuyển á thì cô chú anh chị liên lạc với mình qua số máy điện thoại 0949 363 182 mình sẽ gửi cua uh, Cà Mau đến uh, quý cô bác anh chị thì đây là một đơn thôi giờ uh, sáng giờ mình cũng gửi mấy đơn rồi thì buổi chiều nha